Ai bảo ông bóp điện thoại không chơi với tôi làm chi Để tôi chui lên tôi chơi với thằng nhỏ ngang Lúc đó đừng có la làng à Đừng có kéo tôi xuống mà Để tôi lên tôi chơi với thằng nhỏ Một xíu nữa thôi Đừng, đừng mà, đừng <laughs>